Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Vegan Cool cùng và bếp với mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món tráng miệng rất nổi tiếng ở bên Âu Châu đó là món bánh crepe Bánh crepe với trái cây nhân nha các bạn, rất là thơm ngon à, Mình cùng vào bếp làm với mình nha Mình sẽ có nguyên liệu các bạn nha là bột mì mình sử dụng là một là 50g các bạn nha Rồi thứ hai là bơ các bạn nha mình uh, nấu cho tay nghe các bạn là khoảng uh, à, 25 gram bơ nha các bạn và mình sẽ có sữa tươi là 100 ml các bạn nha rồi mình sẽ có đường các bạn là 10 gram các bạn cùng một trứng gà và thêm chút xíu muối các bạn nha đó, một hai lần còn, còn các bạn muốn thơm bánh thì có thể thêm chút vani các bạn nha thì bánh thì các bạn cứ trộn nguyên liệu hết nha mình trộn luôn đó mình để cho cái hộp bánh nó nghỉ trong vòng khoảng 15 ờ, phút mình sẽ chiên nha các bạn mình sẽ làm cái ờ, phần bánh đó. đó. cho cái nguyên liệu lại như bột này, sữa tươi đường muối trứng gà đánh đều vào đó cho vào rồi cái sau cái các bạn à, khuấy trộn đều với cái whisk thì mình nhớ là mình lọc ray các bạn nha vì bánh mà muốn đạt được cái độ à, mịn ngon á không có những cái tạp chất thì các bạn phải ray các bạn nha Đó. ray qua nó sẽ còn những cái à, bánh mà nó còn lợn cận á, chưa có được hòa tan sẽ lọc lại Đó thì thì, khi cái mặt này, chiên bánh sẽ rất là mịn và ngon khi mình chiên thì mình à, dùng cái à, chảo chảo nhỏ bạn nha chảo tròn nếu các bạn dùng chảo chống dính nó càng tốt đó mình để mình làm cái bánh mình đổ bánh nó càng mỏng thì sẽ càng ngon hơn tiếp theo mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để, để làm à, cái phần ăn kèm các bạn nha mình sẽ có uh, uh, topping rim là khoảng 250 ml dâu các bạn dùng uh, 100 g một trái uh, cam Mỹ các bạn nha khoảng cỡ 100 200 g rồi uh, nho Mỹ cũng vậy luôn mình sử dụng 100 g lê mình sử dụng một trái luôn các bạn khoảng 100 200 g bún lưỡi mình sử dụng khoảng cỡ chút xíu thôi cỡ 20 20 g các bạn trái kiwi các bạn nha 120 gram cùng với ờ, đường các bạn ờ, đường để mình rắc lên đó ờ, và chút xíu xíu nước dâu nữa đó. thì topping rim thì các bạn cứ đánh đều lên dùng máy đánh dùng tay cũng được đánh cho nó cái hỗn hợp nó nặng lại các bạn kiểu kem nữa đó là xong về các nguyên liệu nhân à, trái cây thì mình chỉ cần à, mình lột vỏ và mình cắt hạt đổ vào nha đó, cắt từng viên từng à, ô vuông á sau đó mình sẽ trộn chung với phần topping cream á kem á để mình bỏ vào làm nhân á à, ăn cái mùi rất là ngon các bạn kèm thêm tí xíu lá bạc này không đổi nữa là rất là ngon chua chua ngọt các bạn tuyệt vời lắm khi mình làm hết nguyên liệu nhân thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu mình làm phần vỏ bánh các bạn nha thì các bạn uh, cho một chút xíu dầu bơ hoặc dầu cũng được xíu thôi rồi mình sẽ cho cái hỗn hợp bột mình đã nghĩ 15 20 phút rồi đó mình sẽ cho mình chiên đó, các bạn cho một chút uh, xíu bột thôi tạo lớp mỏng đó mình sẽ chiên thì các bạn phải canh bằng uh, mắt thôi vì lửa à, lớn lửa nhỏ sẽ phụ thuộc vào cái anh à, hưởng cái bánh sẽ đẹp hay không đẹp chín năm chín các bạn đó, à, mình sẽ thử nghiệm các bạn xem bánh mình để lâu sẽ như thế nào mình lấy ra liền nó sẽ như thế nào nha tan thì mình cho bánh vào các bạn hộp bánh vào nha thì bơ này mình cho ít hơn các bạn vì trong cái bánh nó có bơ rồi nhưng mình cân nhiều đâu chút xíu mà nhiều bơ của nó sẽ hơi bị uh, béo béo à, hơi ngán thì mình cho vào mình canh khoảng cỡ một hai phút á à, lửa vừa vừa à, nhỏ thôi sau đó mình sẽ lật mở các bạn nha cho kính hai mặt xong thì khó nhất là lúc mình canh bánh thôi đến lúc mà đặt cho khéo cho nó được còn nguyên cái bánh thì sẽ đẹp và ngon đó mà thấy không mình chỉ cần để lửa quá lớn là nó sẽ bị uh, hơi cháy xém á các bạn đó, các bạn phải canh lửa nhiều dừa nhỏ lại đó. thì bánh sẽ rất là đẹp và ngon bánh thì sự à, hơi cháy nhưng mà các bạn ăn vẫn ngon nha chứ điều em nghĩ không, không đẹp thôi đây, đây là thành quả à, mình làm thử bốn cái bánh đó một cái bánh chín hơi lố một cái bánh à, gần chín nè cái bánh là chín đạn nè đó ha đó, mình thấy không đó, cái màu nó thay đổi không đó chín quá thì nó sẽ không có được đẹp lắm đó còn chưa chín nó sẽ hơi còn à, trắng trắng nữa hơi còn mềm đó rồi sẽ chiên bánh hoặc là làm giá bánh xong nhưng thì mình sẽ cuốn nha cuốn làm à, cái phần à, nhân à, kem với phần trái cây các bạn rồi đó các bạn cho nhân vào và cho kem vào đánh và mình cuốn lại các bạn nha đó, cái kem này các bạn nhớ đánh cho nó sợ lại càng tốt nha nó sẽ đặc nó sẽ ngon hơn rồi về cuốn thì các bạn có thể cuốn ờ, theo tỷ mình nha các bạn có thể cuốn ờ, theo hình chữ nhật cũng được cuốn theo kiểu trẻ nhào cuốn được đó không các bạn để ờ, kem xong để lớp nhiều lớp bên trên hoặc là nó đánh nhiều lớp cũng được đó. rất là nhiều cái cách để mình trang trí cái bánh nha các bạn đó. và sau khi mình đã à, trang trí cuốn rồi mình sẽ chuẩn bị ra món cho các bạn nha đây đó thấy không bánh này cái màu sẽ không có cháy mà mới giờ chín đó mà sẽ đẹp hơn và đây chính là thành quả các bạn nha đó các bạn xem ngon không cùng với các loại trái cây chú chú mình gọi là dâu kiwi cam đó, ăn kèm với chút lá húng lửa lá mặt hà và chút ngọt ngọt của topping cream các bạn ăn kèm thêm kem nữa để tăng thêm cái độ ngọt và độ béo cho các bạn đó, đó rất là ngon các bạn nha thì bánh wrap này á, các bạn hãy ăn sau bữa tiệc và muốn gì sớt ăn nhẹ khá là ngon các bạn đó vừa có ờ, chút xíu tinh bột tí xíu chua chua ngọt của trái cây à, ờ, sambo tiệc dầu mỡ hay là mình đã ngán rồi thì sẽ có những cái đồ chua chua ngọt này sẽ giảm béo rất là tốt các bạn nha đó rồi các bạn xem cái gì thắc mắc thì liên hệ mình ở comment bên dưới nha chúc cả nhà có một buổi thưởng thức ngon miệng với món crepe trái cây này nha gặp cả nhà ở những clip sau nha bye bye yêu cả nhà rất nhiều nhớ thấy hay thì cho nguyên với một like một đăng ký một share nha cả nhà ơi